kim quỹ, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tức. giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Tuất từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch liệu mộc, ngày tân dậu, tức can chi tương đồng, thuộc kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thạch liệu mộc, kỵ tuổi, ất mão, kỵ mão, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi, kỷ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dậu lục hợp với thìn, tam hợp với xíu và tỵ thành kim cục, dùng với báo, hình dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý mão, kỵ mão, ất xỉu, ất mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân xỉu về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày của các sao tốt như sao thiên thành, tốt mọi việc, sao ngọc được hoàng đạo, tốt mọi việc, sao ngũ hợp, tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, xấu mọi việc, sao nguyệt phá, xấu đối xây đối với xây dựng nhà cửa, sao hoàng phu, xấu mọi việc, sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, an táng, về nhà mới. Sao Nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú, sao phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao ly sàng, kỵ về cưới hỏi, sao âm thác, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng và ngày hôm nay là ngày Tam Nương Sát 6 kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày gồm có Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023, chi tiết chính xác nhất. Tử vi thứ bảy ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy cuộc diện ngủ hành tứ hình xung, Tý ngọ mão dậu gây họa, khiến người tuổi Tý gặp phải nhiều vướng mắc trong ngày hôm nay. Dù đã cố gắng hết sức nhưng dường như mọi chuyện khó có thể tiến triển đúng như mong muốn của bạn. Những lúc như thế này, bản mệnh chớ nên nản lòng thoải chí, Hãy dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh lại phương hướng phát triển sao cho đúng đắn, hơn nữa, bạn cũng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Kim sinh thủy, điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy khá êm đềm. Dù làm việc bên ngoài xã hội mệt mỏi thế nào đi nữa thì khi về đến nhà, bạn cũng có cảm giác nhẹ nhõm, thư giãn. Người nhà chính là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đối diện với nhiều rắc rối ngoài ý muốn,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 tử vi thứ bảy ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mới cho thấy ngũ hành tam hợp, tị dậu Sửu phù trợ. Người tuổi Sửu có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận những thành quả gặt hái được do bạn đã cố gắng suốt bấy lâu nay. Với người làm công ăn lương, lãnh đạo rất ghi nhận sự cố gắng của bạn và có thể thăng chức, tăng lương cho bạn trong tương lai. Ngày này, đối với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bạn nhận được sự yêu quý và tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn tiến triển vô cùng thuận lợi. Trong ngày hôm nay, bạn có thể nhận được lãi lời kha khá vì những đơn hàng đến tới tấp. Trong ngày cũng có thổ sinh kim, cũng là dấu hiệu may mắn trên con đường tình duyên của bản mệnh. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người và nhìn rộng ra xung quanh, ắt hẳn bạn sẽ tìm được người ưng ý. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim,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 bạn không nên mặc kệ để mọi chuyện được đến đâu thì đến. Nếu cứ hành xử như vậy, quan hệ giữa hai người sẽ dần trở nên lạnh nhạt. Hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống để chủ động làm hòa với nửa kia nhé. Trong ngày cũng có chính quan chiếu mệnh, đem tới nhiều tác động tốt lành cho con đường sự nghiệp của bản mệnh. Phong thái làm việc quyết đoán, dám chịu trách nhiệm của bạn được cấp trên đánh giá cao. Có thể bạn sẽ được giao nhiều trọng trách trong nay mai. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, tìm được cơ hội thích hợp để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, vợ chồng mâu thuẫn, dễ chiến tranh lạnh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, hãy hạ cái tôi cá nhân của mình xuống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 xanh rêu, xanh ra trời. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Tử vi thứ bảy ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày thứ bảy này, cục diện ngủ hàng tứ hình xung, tí ngọ Mão dậu nhập cục là điềm báo tiểu nhân xuất hiện, người tuổi Mão chớ nên lơ là trong hôm nay. Đối phương luôn ghen tị với bạn nên ra sức phá hoại, tung tin đồn, nhằm cản trở công việc của bạn. Trong ngày, chuyện thị phi bổ vây khiến con giáp này mệt mỏi vô cùng. Bản mệnh có thể sẽ đánh mất vị trí mình vất vả bao lâu mới có được, chỉ vì lơ đĩnh thiếu cảnh giác trước kẻ xấu bụng kia. Để hạn chế những điều không mong muốn đó, bạn cần phải kiểm tra lại công việc của mình trước khi hoàn thành, chớ nên chủ quan mà để xảy ra sai sót. Ngũ hành xung khắc cũng khiến chuyện tình yêu đôi lứa chẳng chút suôn sẻ. Vợ chồng lục đục, tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề thường ngày. Mỗi người một ý, ai cũng có cái lý của riêng mình nên không ai chịu nhường ai, mối quan hệ cứ thế càng thêm căng thẳng. cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, điềm báo tiểu nhân xuất hiện, chớ nên lơ là. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, mệt mỏi vì chuyện thị phi bùa vây. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ,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 Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội này để có thể vươn thật xa trong tương lai. Bạn chắc chắn sẽ khiến nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân mà bỏ lơ giờ giấc sinh hoạt khoa học hoặc lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tử vi tuổi bính thìn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 Tử vi thứ bảy ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Vận trình ngày thứ bảy này, cục diện tan hợp, Tỵ Dậu Sửu mang tới cho người tuổi Tỵ một ngày bình yên khi mọi việc đều tiến triển nhịp nhàng theo kế hoạch bạn đã vạch sẵn. Bản mệnh gặp nhiều suôn sẻ trên con đường công danh, nhờ đó công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Quan hệ xã giao hài hòa, thời điểm thích hợp ký kết hợp đồng khi tài lộc dồi dào. Tuy nhiên, những chú rắn cũng không nên vì thế mà chủ quan. Nhất là khi kiếp tài vẫn đang rình rập vận tài lộc của bạn. Chuyện tranh lợi đoạt tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bạn chẳng thể nào tránh được. Cách duy nhất là hãy luôn thận trọng và tính toán kỹ càng để hạn chế rủi ro. Trong ngày cũng gặp hỏa kim xung khắc với nhau, nhắc nhở con giáp này cần phải bình tĩnh để giải quyết những hiểu lầm trong chuyện tình cảm của mình. Đôi bên nên dành thêm thời gian ngồi lại với nhau để chuyện trò tâm sự thay vì suy diễn, ghen tuông rồi quy chụp định tội cho nhau. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mọi việc đều tiến triển nhịp nhàng theo kế hoạch bạn đã vạch sẵn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, gặp nhiều suôn sẻ trên con đường công danh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp ký kết hợp đồng khi tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim,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 thiên ấn xuất hiện tạo cơ hội cho người tuổi ngọ khẳng định bản lĩnh của mình. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú, bạn có thể hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được phân công. Đây chính là cơ sở để bạn tự tin hơn nữa và đạt đích đến xa hơn trong tương lai. Trong ngày này, người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và nể phục của cấp dưới vì luôn đưa ra những quyết sách đúng đắn. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể hướng cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, hỏa khắc kim Lời khuyên cho bạn là cũng nên chú ý giao lưu với mọi người nhiều hơn, thay chỉ vì quan tâm đến công việc của riêng mình. Bạn sẽ học tập được nhiều điểm tốt của mọi người trong quá trình trao đổi, chia sẻ và có khả năng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ hơn. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, khẳng định được giá trị của bản thân. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.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 ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi chỉ ra rằng trong ngày có tỷ kiên chiếu mệnh đem tới những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của người tuổi Mùi. Bạn quá cứng đầu cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người ngoài nên mới dễ phạm phải sai lầm đáng tiếc. Ngày này, một số người nên bỏ thói quen tò mò, tọc mạch vào chuyện của người khác và gây ra những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nếu cứ tiếp tục hành xử như bây giờ, bạn có thể gây ấn tượng xấu với đồng nghiệp, khiến người khác muốn tránh xa. Thổ sinh kim, bản mệnh là một người cha, người mẹ biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bạn cho rằng dù con cái còn nhỏ tuổi, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những quan điểm riêng. Thông qua quá trình nuôi dạy con cái, cha mẹ cũng có thể học tập được nhiều điều. Câu quyết cho các tuổi mụi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, dễ vướng phải thị phi, mâu thuẫn với người khác.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 bạn cũng có thể tự thưởng cho bản thân một món quà khích lệ tinh thần để cố gắng hơn nữa trong thời gian tới. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đừng thấy tiền trong tay thích gì cũng mua, gặp gì hay ho cũng rút ví. Cần phải biết tiết kiệm cho tương lai, phòng hờ khi có chuyện gì bất chắc. Kim khí vượng, đây lại là điểm báo tai ương, họa huyết quang, đề phòng tai nạn xe cộ, tổn thương do kim loại. Hôm nay, bạn nên hạn chế xuất hành đi xa, thận trọng khi lao động nhất là với người lao động ngoài trời, làm việc trong công xưởng sản xuất. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, không còn nỗi lo, bận tâm về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, thu nhập của bạn chủ yếu đến từ công việc chính. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ, chỉ cần làm tốt việc của mình thì cuộc sống đủ dư giả, thoải mái ăn tiêu.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 cục diện ngủ hành, dậu dậu tự hình, khiến người tuổi dậu dễ trở nên nóng nảy và gây xích mích với người khác. Dường như bạn không thể chịu được sự phê bình, góp ý của người khác nên lúc nào cũng sẵn sàng phản bác, thậm chí gây gổ. Trong ngày này, thái độ làm việc của bạn át sẽ gây ấn tượng xấu cho mọi người xung quanh, vì thế mà bạn cần phải tự kiểm điểm và tìm cách thay đổi ngay. Khi các mối quan hệ xã giao không thuận lợi, bạn làm việc gì cũng sẽ gặp phải khó khăn, trở ngại. Ngày hôm nay cũng gặp ngày có kim khí vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về cơ bắp hoặc gân cốt. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe và tăng cường vận động, không nên ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể mỏi mệt. Người cao tuổi cần chú ý lao động vừa sức. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, dễ nóng nảy, xích mích với người khác. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, chớ kiêu ngạo, tự coi mình là nhất,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 của tuổi tuất. Bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi chỉ ra rằng cục diện rộng tuất tương hại, cảnh báo người tuổi tuất nên chú ý kẻo dính họa thị phi trong ngày hôm nay. Những lời đồn thổi vô căn cứ bủa vây xung quanh bạn, ban đầu con giáp này đều bỏ ngoài tai nhưng không thể tránh được những tác động tiêu cực của thị phi. Trong ngày hôm nay, công việc của bản mệnh tuổi tuất vì những lời đồn đoán thất thiệt đó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Dù không bị thiệt hại quá lớn, nhưng nó cũng có thể sẽ làm lỡ giờ những dự định của bạn trong thời gian tới. Lời khuyên là bạn cần chú ý hạn chế chia bè kết phái, tránh buôn chuyện, hóng hớt để giảm bớt thị phi. May mắn trong vận trình cũng gặp được ngày có thổ sinh kim, cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi tuất và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những chuyện mình gặp mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào đối phương nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, chú ý kẻo dính họa thị phi trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, những lời đồn thổi vô căn cứ bùa vây xung quanh. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, công việc bị ảnh hưởng vì những lời đồn đoán thất thiệt. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, nên hạn chế chia bè kết phái, tránh buôn chuyện, hóng hớt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 giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, dần, ngọn, tuất. Tử vi thứ 7, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mới chỉ ra rằng, chính quan phù trợ, người tuổi hợi có thể gặt hái được những thành công xuất sắc trong ngày hôm nay cuối cùng thì sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng. Bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Xong, dù có gặt hái được thành công lớn lao đến đâu đi nữa, bạn cũng chớ vội hài lòng và ngủ quên trên chiến thắng. Bạn có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn chứ đừng nên dừng lại. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa để chinh phục trong tương lai. Kim sinh thủy, người độc thân có cơ hội tìm được người san sẻ, tâm sự mọi niềm vui nỗi buồn với mình, Việc tìm được người tâm sự không chỉ giúp mệnh chủ giảm bớt được áp lực mà còn có thể khiến bạn có những suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, sự cố gắng được trả công xứng đáng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, chớ vội hài lòng và ngủ quên trên chiến thắng.